Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng chú Hề ST làm báo nghệ thuật Và trước khi vào bài tập ngày hôm nay chú Hề ST muốn chia sẻ một điều Đó là vì một số lý do về nguyên tắc cộng đồng của Youtube Nên kênh ST Kids TV nay sẽ đổi tên thành chú Hề ST các bạn nhé Bạn nào chưa đăng ký thì có thể tìm bằng từ khóa chú Hề ST trên Youtube là sẽ ra Và các bạn nào đã đăng ký thì cũng đừng ngạc nhiên nhé Vì chú Hề ST là tên kênh mới được đổi Xin cảm ơn các bạn Và chúng ta vào bài tập ngày hôm nay hướng dẫn làm con sư tử để làm được con sư tử chúng ta cần có 5 quả bóng màu vàng hai quả bóng màu nâu và một quả bóng màu trắng, một quả bóng màu đen. Tổng cộng chúng ta cần có 9 quả bóng các bạn nhé. 9 quả. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái đầu của con sư tử. Quả bóng vàng chúng ta sẽ thổi lên khoảng nửa quả bóng. Dạ. Ok đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái khóa hai ngón tay ở đây cái mẫu sư tử này là mẫu khó nên các bạn tập trung chú ý các bạn nhé tiếp theo chúng ta tạo một đoạn bốn ngón tay một cái khóa hai ngón tay tiếp tục một đoạn bốn ngón tay cái khóa hai ngón tay một cái nữa đến đây chúng ta không làm quá nha đây ok tiếp theo chúng ta sẽ tạo một đoạn ba ngón tay thêm một đoạn nữa ba ngón tay và chúng ta quấn chung vào đây chúng ta cả một quả nho hai ngón tay và một đoạn ba ngón tay quấn qua đây đến đây chúng ta tạo một đoạn bốn ngón tay bằng cái đoạn này ta quấn qua đây nha đến đây chúng ta sẽ làm tương tự một đoạn ba ngón tay và một cái khóa à một cái quả nho hai ngón tay à, chúng ta cột chung vào đây À, chúng ta dùng kỹ thuật lặn bóng đây, chúng ta bóp sát hai đầu này lại với nhau và chúng ta lăn sau đó chúng ta nhét quả này vô trong khe này trước này chúng ta ngắt không sao các bạn chúng ta ngắt bỏ vào phần thứ nhất đã xong bóng vàng thứ hai chúng ta cũng thổi lên nửa quả bóng đến đây các bạn để ý nha chúng ta dùng tay bóng chúng ta sẽ cột vào đây quả đó có màu cái nhanh nhất rồi là bây giờ chúng ta tạo một đoạn băng này đây băng chung vào đây đến đây chúng ta tạo một đoạn 5 ngón tay cái vào tay đây một đoạn bốn ngón tay đây một đoạn bốn ngón tay ta cuốn vào đây vào đây một đoạn năm ngón tay đến đây chúng ta tạo một khoảng nho khoảng một ngón tay ở đây và chúng ta tạo hai cái khóa sẽ luồn hai khóa này vào đây đây luồn hai khóa này vào đây Tiếp theo chúng ta sẽ dùng quả bóng màu trắng này để làm cho con sư tử đây ok chúng ta làm hai quả nho tròn hai ngón tay bóp mềm các bạn nha và chúng ta cột lại khi chúng ta cột như thế này thì con mắt của chúng ta sẽ tròn hơn đây không phải làm khóa các bạn nhé chúng ta xoắn có chừa một quãng hở tiếp tục tạo một đoạn hàng tay làm sao cân đối nhau được các bạn nhé rồi đến đây các bạn đây cột lại chúng ta có hai con mắt ta luồn vô đây tiếp theo chúng ta dùng quả bóng màu nâu chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng ok quả bóng màu nâu này chúng ta sẽ cột vào cái tay này và chúng ta vòng một vòng từ đây qua đây nha chúng ta vòng giữa hai này nhé. tiếp theo chúng ta tạo một hai ba ba quả nho mỗi quả hai ngón tay chúng ta làm ngược lại ba quả nho mỗi quả hai ngón tay tiếp tục ta làm thêm một lần nữa Lần này chúng làm bốn quả nho bốn quả hai ngón tay vô tăng áp bỏ tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu đen này lên một đoạn nhỏ thôi cái này các bạn nhé cột lại chúng ta dùng cái tay bóng này cột vô đây lại đây ta vòng quạt đến phần lửa quả này chúng ta cho ra nhé và lại chúng ta vẽ mắt cho sư tử nhé ok vậy là chúng ta hoàn thành cái đầu của con sư tử chúng ta sẽ làm cái thân của con sư tử các bạn nhé làm thân của con sư tử rất là đơn giản tương tự thân của con chó ở những video trước chú hề ST đã hướng dẫn các bạn làm và bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh hơn một chút các bạn nhé chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng khoảng một vài đầu tiên chúng ta sẽ tạo một đoạn khoảng tám ngón tay rất là và tạo ra một đoạn tám, chín ngón tay tương tự dài dạ, hơn ba ngón tay ở đây chúng ta tạo hai khóa mỗi khóa hai ngón tay quả tiếp theo chúng ta thổi lên được quả đây chúng ta làm một đoạn khoảng ba ngón tay chúng ta tạo một vòng tròn khoảng năm ngón tay một khóa hai ngón tay một đoạn hai ngón tay một khóa hai ngón tay một đoạn bốn ngón tay rồi hai ngón các bạn vòng hai ngón một vòng tròn năm ngón tay và một cái hai ngón đấy chúng ta nhắc các bạn nhìn có quen không đây là cách làm hai chân sau của con chó video hướng dẫn làm con chó chung này ST đã hướng dẫn kỹ nếu các bạn không theo kịp các bạn có thể quay lại coi video hướng dẫn làm con chó các bạn nhé vì cái video làm sư tử này quá dài nên chúng này ST sẽ hướng dẫn làm cái này nhanh ngược lại một bằng hai tay bốn tay đến đoạn này chúng ta sẽ ráp vào cái đầu của con sư tử các bạn nhé và chúng ta sẽ ráp vào hai cái khóa này chúng ta sẽ luồn hai khóa này vào đây ok khóa vào này chúng ta thổi lên nửa quả bóng chúng ta sẽ tạo ba cái khóa làm ba cái bóng chân của con sư tử các bạn nha đây này chúng ta sẽ gắn vào đây chúng ta đo sao cho cân đối đây để chúng ta cuốn vào đây các bạn nhé và chúng ta sẽ đo đây chúng ta cũng tạo ba khóa lại chúng ta sẽ cột chung và đây chúng ta tạo một đoạn khoảng ba ngón tay đưa vào này quả bóng nâu còn lại chúng ta làm kết đuôi các bạn nhé đuôi chúng ta thổi dài ngắn tùy các bạn đây mình là cái đuôi như thế này cỡ này thôi quay qua lại đuôi chúng ta ngắt nhé đây ngắt uh. uh. à. cho nó nhỏ nhé quá chúng ta dùng cái cọc chuyển hơi chuyển lên ok vậy là chúng ta đã hoàn thành mẫu sư tử con sư tử các bạn nhé mẫu con sư tử này tuy là khó nhưng chúng ta cũng sẽ làm được chú hề st làm được các bạn chắc chắn sẽ làm được chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like đăng ký kênh ủng hộ chú hề st đấy nha xin chào thân ái và hẹn gặp lại